đúng rồi anh em cái luật thi đấu gà thái á, nó vâng. rất là nhân văn và thượng võ vì mỗi hồi thi đấu gà thái từ 20 tới 25 phút và thời gian nghỉ giữa hiệp á, là cũng 20 tới 25 phút với thời gian nghỉ dài như vậy á, thì gà thái nó hồi lực rất là nhanh và rất sung mãn dẫn tới hiệp thi đấu tiếp theo nó rất chất lượng và hiệu quả và tổng thời gian thi đấu á, từ 6 hồi đến 8 hồi và nếu không phân định thắng bại á, là sẽ được xử hòa và mọi quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài và luật thi đấu đã được công bố và nếu gà Việt Nam mình thi đấu à, theo cái luật như vậy thì mình nghĩ kết cục cũng sẽ rất là nhanh thôi và nó không dây dưa giống như anh em mình nghĩ đâu tại vì sao tại vì gà Việt Nam mình hồi lực rất là nhanh và với thời gian nghỉ bằng cái thời gian thi đấu như vậy á, thì gà Việt Nam mình nó rất là sung mãn và những hiệp thi đấu tiếp theo nó sẽ rất chất lượng nó sẽ rất sát phạt sẽ rất gây gắt sẽ rất mạnh mẽ sẽ rất vũ bão và kết cục cuối cùng sẽ rất là nhanh chóng và điểm mạnh nữa là cái quyết định xử hòa thuộc về trọng tài và luật thi đấu thì nó sẽ rất là nhân văn và chúng ta sẽ không bị hàng sáu ép không bị đối thủ còn lại ép vì có những trận đấu chúng ta buộc phải hòa chúng ta xin hòa nhưng bị hàng sáu ép bị chủ kê bên kia ép rồi xong á dẫn đến là hư hỏng cả hai gà chiến luôn đây là một kết cục buồn không hề nhân văn và cũng chẳng ai mong muốn cả còn ý kiến của anh em như thế nào hãy comment xuống và nhớ tim follow cho Hồng Kem Viễn Sứ nha